ពិតគីឡូវាស៊ីទៅគឺយើងចំអិនគឺយើងដាក់ស្លឹកតយហើយនឹងក្រូចសើចស្លឹកក្រូចសើចផងដាក់ស្លឹកតយផងឈ្មោះមកចលក់អីចឹងមកចលក់មកចលក់នៅកណ្ដាលកណ្ដាលអ่ะអ่ะផ្លុំហាមអូអូដល់មានដៃទៀតញ៉ាំអត់ធ្វើស្ប៉ាហ្គេទីបានអត់ទេកន្លងច្រើនណាស់ Hôm nay cắn ma lên này cầm. And that's right. Hey, you promised me to make spaghetti last time. Nhầm nó còn lại cầm nhầm. Ok nhá, bắt đầu. À. Cầm tay. Đâu? Đâu? Đã tôi nhầm. ban đã không? Để thang cái ăn này. À, ham, ham. Rồi. Chua toàn khúc. Toàn khúc chua. Okay. Để đây, tự bán nó chơi chừng Bột đây nhâm nụm băng Mai Rồi, tôi vì tí ở cái cái tà lỗ Đúng, coconut Coconut and uh, potato Hàm hà Ừ, nhầm rồi Em này ăn này nè Mấy tiếng Anh biết ăn cái mấy đăng này Apé ya? Ah, apé ya. Lu này. Đi ăn công ăn ở. <laughs> À, à. Anh nhớ. Mẹ này còn anh nhớ nữa. Đã suy nhắm tê. Um, nó ngay mà. Baby này, baby này. Hãy mời anh đã nên cháu đúng không? Đến anh.